Dạng số 1 này, đề bài là sẽ cho cái đồ thị hàm số này, cho bảng biến thiên của hàm số f x. Cũng một số cũng có thể một số bài là cho cho fx nhá. Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số fu. fu. Cụ thể, ví dụ đầu tiên. Câu số 1 này, cho cái hàm số y bằng fx, đồ thị hàm số y bằng f' x như hình bên khẳng định nào sau đây là sai Thì các em chú ý đây, đồ thị hàm số f(x) đây Nhớ đây là f(x) x nha Và chúng ta sẽ có bốn khẳng định A, B, C và D Các em quan sát thấy chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết cái câu số 1 này Câu số 1 này rất là đơn giản thôi Thì các em chú ý ở đây Câu 1 nhá Chúng ta có này, đây là đồ thị của hàm số f' x. Vậy thì chúng ta sẽ có được cái bảng biến thiên luôn. Đấy, ta có này. Đầu tiên chúng ta sẽ giải cái phương trình f' x bằng 0. À, fx chưa biết bằng bao nhiêu, f' x cũng chưa biết bằng bao nhiêu. Vậy làm thế nào để giải cái phương trình f' x bằng 0? Thì các em chú ý này. f' x Y bằng F phẩy X có đồ thị đây. Được chưa? Đây là gì? Y bằng 0. Y bằng 0 là gì? Nó chính là trục hoành. Đúng chưa? Đây, nó chính là trục hoành này. Vậy, nghiệm của phương trình F phẩy X bằng 0. Bản chất của nó chính là số giao điểm hay là giao điểm của đồ thị hàm số F phẩy X. Nhớ cho thầy nha là giao điểm của đồ thị hàm số f' x với đường thẳng y bằng không hay là với trục hoành. Đây. Ok chưa? Đấy thì chúng ta thấy này, à, đây là trục hoành này, còn đây là đồ thị hàm số f(x) này. Vậy thì chúng ta thấy có hai cái giao điểm đây, trừ -2 này và 1 này, đúng chưa? Tương đương với x bằng trừ -2 hoặc là x bằng 1. Các em chú ý ở đây này, thêm một cái chú ý nữa đó là gì trừ hai là chúng ta thấy nó cắt đúng không còn tại một là gì nó tiếp xúc đúng chưa đấy thì tiếp xúc như thế này thì ta gọi nó là kép tức là hai điểm nó sẽ bị trùng là một do đó nó sẽ là tiếp xúc và tiếp xúc như vậy ta đều gọi nó là kép thì các em có thể ghi kép cái này ghi đơn vào